khác làm gì bạn buồn dữ vậy cuộc sống mà mình phải cố gắng lên mình kiếm tiền để mình đeo vàng để cối với họ hàng bà con của bác rồi đây con nhỏ đó nó sẽ cảm thấy hối hận bạn bạn hiểu không chúng ta là nam nhi chúng ta phải mạnh mẽ lên bây giờ đi nhậu với tôi được không chỉ có cơn say mới giúp chúng ta giải sầu mà thôi tôi hiểu bạn rất rõ là bạn yêu con nhỏ đó nhiều lắm tôi biết rất rõ con nhỏ đó nó chơi bạn nghèo bạn không có tiền cho nên nó bỏ bạn là đúng nhưng mà vấn đề là chúng ta bị sai là chúng ta vẫn còn nghèo đây giờ bạn đi bằng hồ với tôi đi tôi hứa chắc chắn với bạn là làm hồ một ngày là ba trăm mấy là bạn sẽ có dư liền mạnh mẽ lên đi tương lai đang chờ bạn phía trước bạn phải thể hiện cho cô gái đó thấy là bạn rất mạnh mẽ bạn không bị ngục ngã bạn sẽ làm được bạn tin tôi đi tôi sẽ hướng dẫn bạn vô làm hồ bạn chịu không đừng suy nghĩ nữa đi làm hồ với tôi đi đi vô đây gặp thầu đi ngày nào nó cũng bao nhậu chân sướng lắm có tiền luôn gán kiếm tiền mua chiếc xì bo với cái iphone 14 nữa đây chiếc lắc tay chiếc nhẫn nữa là hết sảy bà bảy luôn buồn lắm quê buồn gì buồn quầy ông nội Thôi bây giờ nè tôi dẫn bạn đi nhậu bê thôi tôi bao chịu không Hãy thức tỉnh đi cái thằng ngu kia Không nhậu thôi cả